cho tôi được một lần nhìn đàn chim trắng bay dập dìu qua đó đây ngày đó được nghe súng im hơi đời không oán thôi hơn mến thương cùng kiếp cho tôi được một lần nhìn quê hương ngời sáng một lần nhân nghĩa sống lên ngôi người người cùng chúng. vui một lối đời thôi